Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình Thì anh em cũng vừa thấy trên màn hình là mình vừa nhận định cho anh em cái trận Liver và thằng Brentford xong Thì um, bây giờ mình sẽ nhận thêm nhận định thêm cho anh em cái trận chung kết của Cúp Nhà vua Tây Ban Nha nữa nha anh em Thì để anh em có thêm nhiều mã kèo để anh em xem Thì trong cái trận chung kết này cũng cực kỳ là hấp dẫn để anh em có thể đầu tư luôn Đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận này thì Real Madrid sẽ gặp uh, Osasuna vào lúc uh, à, 3 giờ uh, tối hôm nay nha anh em. Thì đây là cái trận chung kết của cúp nhà vua Tây Ban Nha thì anh em cũng biết rồi. Thằng Osasuna trong cái mùa giải này cực kỳ tốt để có thể tiến vào tới cái vòng chung kết của cúp nhà vua luôn nha anh em. Trong khi đó đã loại khá là nhiều ông lớn trong cái giải La Liga rồi. Thì anh em thấy cái đội hình ra sân của hai đội bên phía thằng Real Madrid tung với cái đội hình cực kỳ mạnh trong cái trận chung kết này luôn. Thì à, Real Madrid tính giải quyết thằng Osasuna trong vòng 90 phút để có thể rút ngắn lại cái thời gian để Real Madrid còn có thể gặp trận sau Man City nữa nha anh em. Thì anh em thấy trong cái đội hình ra sân của bên phía Real Madrid là sơ đồ 433 thì anh em thấy cái hàng công cao nhất bên vị trí cánh trái thôi à, vẫn là Vinicius nha đây anh em thấy Vinicius đang đá cái bên vị trí cánh trái tiếng giữa thì có Benzema nè à, bên vị trí cánh phải thì có Rodrigo thì à, phía dưới có Luka Modric trong cái trận này có sự góp mặt của Luka Modric vừa trở lại chấn thương nha anh em phía dưới là có Toni Kroos nè đó à, phía dưới rồi có Alaba và Mi uh, Militao đó thì anh em thấy trong cái trận này thì Real Madrid cũng tung ra với cái đội hình cực kỳ mạnh để có thể à, ờ, đọt cái cúp nhà vua Tây Ban Nha đó mục tiêu của thằng Real Madrid không thể vô địch à, La Liga nhưng mà vẫn phải à, vô địch à, cúp nhà vua Tây Ban Nha đó thì anh em thấy Real Madrid đang có một cái quyết tâm để thắng giải quyết cái thằng à, Osasuna trong vòng 90 phút luôn nha nè đó À, thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội nha Nam. Thì anh em thấy trong cái trận này có sự góp mặt của Mendy nè, đó, ờ, Alaba và Luka Modric thì có một sự góp mặt từ đầu trận luôn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái um, cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy À, thành tích bên phía um, Real trước nha thì Real trong 10 trận gần nhất thì Real đã thắng hết 7 và để thua 3 trận gần đây nhất Real tung đội hình 2 gặp thằng à, Real Sociedad thì có thua với cái tỷ số là 2 0 thì anh em biết trong trận đó Real Madrid á, tung đội hình 2 để có thể gặp trận này gặp Osasuna nè trận sau còn gặp Man City trên sân nhà của mình nữa thì trong cái trận này um, Real Madrid cần um, rút ngắn cái à, thời gian lại để có thể um, uh, thắng thằng Osasuna trong hiệp trong 90 phút luôn. Thì trận sau Real Madrid còn tiếp đón một cái vị khách lớn từ à, ngoại hạng Anh qua nữa đó là Man City à, trong à, trận bán kết của cúp C1 lượt đi nha anh em. Đó thì anh em thấy trận sau tiếp đón một ông lớn từ ngoại hạng Anh thì à, à Real Madrid đang à, thủ cho mình một cái à, tâm lý ổn định nhất để có thể trận sau tiếp đón à, Real Man, Man City với một cái cách chu đáo nhất nha còn bên phía thằng à, Osasuna thì anh em thấy Osasuna trong mùa giải La Liga thì Osasuna cũng không có một cái sự nổi bật cho mấy nhưng mà trên đấu trường cúp thì Osasuna cực kỳ đã hay luôn nha anh em. Thì anh em thấy Osasuna mà đã vào tới cái trận chung kết của cúp nhà vua Tây Ban Nha là anh biết anh em biết cái mùa giải này Osasuna đã trầy ra tróc giải cỡ nào rồi. Đó. Trong khi đó trong 10 trận gần nhất thì Osasuna chỉ thắng được đúng 3 trận thắng trước Cadiz và Real Betis và thằng Elche thôi. Đó còn toàn thua, toàn thua tới 5 trận và để hòa đúng hai trận. Đó thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của Osasuna trên cái đấu trường à, La Liga thì cũng không tốt cho mấy nha nè. Còn trong cái thành tích đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau đối đầu trên 4 lần gần nhất á, thì đã hai lần hòa và hai lần thằng Real Madrid thắng với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn. Thì nếu mà Real Madrid không thắng thì thôi thắng là thắng về từ cách biệt hai bàn. Đó anh em thấy chưa? thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem đó là cái trận trên sân nhà của Osasuna. Cái trận đó thì thằng Real Madrid chỉ có thắng với mã kèo tỷ số là 2-0 thôi. Đây anh em thấy đó thì cái trận đó Real Madrid là cái đội sân khách mà tung ra với cái đội hình cũng giống như hiện tại nha anh em đó là Vinicius nè Rodrigo nè cái trận đó thì thiếu sự góp mặt của Benzema thôi đó nhưng mà trận này có sự góp mặt của Benzema Benzema là gọi là ông vua đá cúp nha anh em đó thì Benzema đá những cái trận đá cúp cực kỳ hay thì anh em có thể có thể đầu tư vào thằng Real Madrid trong cái trận này cũng rất là ok. Thì anh em thấy góc góc trong cái trận trước hai thằng này gặp nhau là tới 10 quả góc thì anh em thấy trước đó nữa thì hai thằng này gặp nhau cũng rất là ít góc thì nói chung của hai thằng này đá trong trận này cũng e dè nha anh em e dè nhau để có thể um, vô hiệp phụ nhưng mà thằng Real Madrid nó sẽ không cho thằng Osasuna vô hiệp phụ trong trận đấu này tại vì thằng Real Madrid còn phải dưỡng sức nữa anh em dưỡng sức để có thể trận sau đó ờ, tiếp đón thằng Man City nữa thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem luôn thì anh em thấy trong cái trận này là hiện tại là thằng Real Madrid được um, chấp thằng Real Madrid chấp kèo với 1.5 và tài xỉu là 3 thì anh em thấy trong cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Real Madrid được nha anh em có thể đầu tư vào mã kèo Real Madrid trong trận này cho mình nhưng tài xỉu 3 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo xỉu trong trận này thì hai thằng này nó sẽ e dè không có bàn thắng nhiều. Nếu mà thằng Real Madrid có thể ghi được một bàn á thì nó sẽ thủ đó, ờ, nó sẽ thủ lợi cho thằng Osasuna đá mà. Nếu mà Osasuna bị sơ hở là Real Madrid sẽ đâm bàn thắng thứ hai. Thì cái trận này mình dự đoán chỉ là 2-0 dành cho Real Madrid thôi. Đó, có thể là 3-0 ba không thì anh em vẫn hòa cái kèo tài xỉu mà anh em húp được cái mã kèo trận đó thì anh em nên đầu tư một cái cách hiệu quả nhất trong những trận đấu đá cúp như vậy mà giống như là những trận chung kết cúp luôn chứ không phải là đá cúp nữa nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu này thì anh em thấy mình có chốt cho anh em trên màn hình là ba cái mã kèo để anh em đầu tư trong trận đấu này hiện tại á thì bây giờ cũng chưa có cái đội hình chính thức tại vì Real Madrid trận sau còn phải gặp trận sau còn phải gặp thằng uh, Man City nữa nha anh em thì bởi vậy mình sợ trận này Real Madrid tới giờ ra sân nó sẽ tung với cái đội hình à, hai của mình hoặc là cắt rất là nhiều cầu thủ trụ cột thì bởi vậy mình à, chỉ à, cho anh em ba cái mã kèo để anh em tham khảo thôi cái này là tham khảo thôi nha anh em tới cái lúc mà ra sân có đội hình chính thức thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em những cái mã kèo trong nhóm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc cái telegram của mình đi để mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận thêm những mã kèo đó thì anh em thấy mình có chốt cho anh em là nằm Real Madrid từ đầu từ đầu với cái mã kèo là à, Real Madrid chấp 1.5 nè hoặc là xỉu góc 10 đó anh em thấy xỉu góc 10 thì trong trận này Real Madrid sẽ không có một sự chủ động cho mấy đâu anh em đó Real Madrid sẽ chơi à, chính diện thì nhiều để kiếm bàn thắng kiếm bàn thắng thì Real Madrid sẽ thủ thì anh em cứ vào cái mã kèo xỉu góc chính cũng rất là ok cho anh em trong trận này luôn. Thì anh em cứ hiệp 1 anh em nằm thằng Real Madrid thì, thì hiệp 1 mình dự đoán thằng Real Madrid sẽ có bàn thắng 1-0 đó thì ba cái mã kèo này là ba cái mã kèo mà mình um, nhận định cho anh em để anh em tham khảo còn anh em muốn nhận cái mã kèo chính xác hơn á thì canh trước lúc bóng lăn một tiếng hoặc là nửa tiếng thì mình sẽ cập nhật kèo lên nhóm cho anh em thì anh em cũng nên biết rồi những trận đá cúp này nhiều khi tới giờ bóng lăn nó sẽ tung cái đội hình cực kỳ lạ thì bởi vậy anh em nên biết là anh em phải vào nhóm anh em mới có những mã kèo chính xác còn anh em xem trên video á, cũng chỉ là nhận định trước trận đấu cho anh em 2 đến 3 tiếng đúng không ý